Các bạn nhân viên chăm sóc khách hàng thì luôn ở vị trí thấp hơn khách hàng. Cá nhân mình hoàn toàn không đồng ý với điều đó. Mình thì mình chưa bao giờ có cái suy nghĩ là mình sẽ đặt vị trí của mình lên trên bất kỳ ai. Đồng thời, mình cũng sẽ không đặt mình thấp hơn bất kỳ ai. Thời đại này, chúng ta bình đẳng với nhau. Mình cần khách hàng thì khách hàng cũng cần mình hỗ trợ. Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Ký Cục của mình Làm chăm sóc khách hàng như thế nào để mà không bị khách hàng chửi đây Ôi thôi, ghi thì ghi vậy thôi chứ Làm chăm sóc khách hàng mà không bị khách hàng chửi thì không phải là chăm sóc khách hàng Làm sao thì bạn vẫn sẽ bị chửi rồi Nhưng thôi, vì mọi người đã click vào đây thì phải có thu hoạch cho mọi người chứ đúng không Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người um, những bài học mà mình đã học được khi mà làm một tổng đại viên chăm sóc khách hàng Đồng thời á, mình sẽ ứng xử như thế nào khi mà gặp khách hàng gây gắt đây Trước khi đi tiếp với video của ngày hôm nay á, thì các bạn hãy like nè và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Mình cảm ơn nhiều. Bài học đầu tiên mà mình học được á, đó là luôn khiến cho đối phương tập trung vào những gì mà mình nói và ý thức được những gì họ đang nói. Mở đầu một cuộc giao tiếp á, mình thường sẽ um, hỏi tên của đối phương lúc trước thì mình không có thói quen này đâu nhưng mà kể từ khi đi làm á thì um, khai thác thông tin khách hàng là một trong những điều mà nhân viên chăm sóc khách hàng phải làm lấy ví dụ đi ha anh chị đăng ký kênh giúp em ha anh toàn chị mỹ đăng ký kênh giúp em ha ở hai ví dụ này á, thì đều dùng ngôn từ rất là lịch sự nhưng ở câu thứ hai á, thì người người nghe á, sẽ cảm thấy được sự hiện diện của bản thân họ hơn từ đó họ đưa ra nhiều phản ứng hơn và có trách nhiệm với những gì mà họ đang nói một điều nữa mà mình cảm giác được khi mà mình gọi tên khách hàng đó, đó là giúp khách hàng trở về với thực tại hơn nghe có vẻ cao siêu có vẻ siêu nhiên ha à, mọi người biết khi mà nói xong câu này trong đầu mình nghĩ cái gì không mình nghĩ tới mấy bộ phim mà trừ tà tâm linh kiểu lúc trước thì mình không hiểu là tại sao khi mà một người bị những cái thế lực khác chi phối và xâm chiếm cơ thể thì tại sao khi mà nhắc đến tên của họ thì họ dừng lấy lại được ý thức và kiểm soát phần cơ thể của mình hơn. Nhưng mà vào giờ phút này thì mình hiểu rồi. Vì cái tên á, là món quà mà ta được trao cho, là thứ độc nhất vô nhị, đi với ta hết suốt cuộc đời này luôn. Và là một minh chứng cho việc ta đã từng tồn tại giữa cái trái đất hàng tỷ tỷ năm này. Từ khi biết lắng nghe, ta đã học cách phản xạ có điều kiện với chính cái tên của mình rồi. Quay trở lại việc tại sao mình nói gọi tên khách hàng sẽ giúp khách hàng trở lại với thực tại, giúp hợp bình tĩnh, thậm chí là biết điểm dừng của bản thân. Có thể mọi người khi mà mới vừa nghe xong sẽ cảm thấy mình có phần quá đáng khi mà gọi khách hàng như vậy ha. Nhưng mà làm chăm sóc khách hàng rồi mới hiểu. Có những khách hàng á, họ có những cái suy nghĩ rất là trời ơi đất hỡi luôn. Lấy một trường hợp giả sử đi. Mình làm khách hàng, hôm đó mình mới bị sếp chửi, tâm trạng rất là bực tức định đi vào một quán mì cay để order một tô mì không cay. Nhưng khi mà bạn nhân viên bưng tô mì ra, mình ăn mình vẫn cảm thấy cay. Cay như cái cách mà người yêu cũ bỏ mình vậy đó. Cay như cái cách mà người yêu cũ bỏ mình vậy đó. Cái mình làm ầm bang lên luôn. Đó, rồi thì bạn nhân viên nói với mình, chạy tới và nói với mình. Anh bình tĩnh lại giúp em ha. Hay là anh Vĩnh Ký bình tĩnh lại giúp em ha. Thì ở câu thứ hai này á, mình cảm thấy độ bật tức của mình có phần hạ xuống dù vẫn còn nha nhưng mà khi bạn nhân viên đó gọi tên của mình á mình dần như ý thức lại và cân nhắc câu từ lại liền luôn có thể mọi người sẽ có một nét tính cách khác nhau nhưng mà mình tin cái tên chính là thứ mà đánh thức được phần người trong mỗi chúng ta khi mà mình gọi cho khách hàng đi nghe ở đầu dây bên kia khách hàng giọng là bắt đầu gay gắt rồi đó là thú thực mình mình rén mình cũng rén nhưng mà mình sẽ áp dụng cái chiêu thức này để mà đánh thức phần nhân hậu bên trong khách hàng. Bonus thêm một điều nữa đó là nếu mà muốn đối phương giới thiệu tên của bản thân họ thì trước tiên ta phải giới thiệu tên của mình trước. Có nhiều trường hợp á, câu đầu tiên mình mở miệng ra là hỏi tên của khách hàng á thì mình sẽ mình mình cảm thấy như á là họ sẽ bật chế độ phòng thủ và tìm cách lãng tránh câu hỏi của mình đi liền. Bài học thứ hai đó là học cách bình tĩnh mà xử lý công việc nghề này của chúng ta chúng ta được training để mà hỗ trợ cho khách hàng nhưng khi mà vào làm rồi á bạn sẽ nhận ra là nó sẽ có rất là nhiều tình huống nó khác xa so với lý thuyết đương nhiên một tổng đài viên chuyên nghiệp sẽ không ai nói là à cái lỗi này em mới vừa gặp anh vui lòng liên hệ bạn khác hỗ trợ giúp em mình đâu có được quyền nói như vậy nói đúng ra là chúng ta được trả lương để mà hỗ trợ khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất có thể dù cái lỗi đó có có lạ lẫm, có khó khăn đến như thế nào đi chăng nữa. Mấy tháng đầu khi mà khách hàng gọi lên hỏi mình những cái lỗi lạ, mình mình quấn lên cả luôn ấy. Kiểu mà nhờ khách hàng giữ máy ha. Rồi trong lúc khách hàng giữ máy thì mình sàng lọc tìm kiếm thông tin và hỏi những cái anh chị mà làm lâu hơn á, những anh chị có kinh nghiệm hơn á. Một bên hỏi, một bên vừa áp lực lo là khách hàng đợi máy lâu. Áp lực tới độ mà hết ca về á, là chỉ lăn đùng ra ngủ thôi rồi dần dần khi mà khách hàng gọi lên hỏi những cái lỗi lạ thì vẫn sợ nha má nhưng mà sợ một cách tiết chế trong ngôn từ và cách xử lý tình huống cũng sẽ được khéo hơn ví dụ như mấy tháng đầu ha khi mà khách hàng gọi lên em ơi sao tivi của anh không dùng được ok google với em cái rồi bắt đầu dạ um, anh giữ máy giúp em ha để em um, tìm kiếm thông tin cho mình còn bây giờ em ơi sao tivi anh anh gạt cái thanh gạt rồi nhưng mà sao không mở được chức năng ok google với em dạ rồi em hiểu tình trạng của mình ha không biết anh tên gì để em tiện xưng hô với mình và em xin phép hỗ trợ mình xử lý cái lỗi này nice nói vậy thôi nha trong lòng vẫn sợ nha <laughs> hơi hơi sợ sợ nha bình tĩnh không phải là không biết sợ bình tĩnh là sợ nhưng mà vẫn giữ một cái đầu lạnh cái nhiều khi mình ngồi ngẫm nghĩ lại mình cảm thấy cũng hay những cái cuộc gọi mà xử lý những cái lỗi lạ nó như những cái um, những cái bất ngờ trong cuộc sống vậy trong cuộc sống thường nhật của chúng ta chúng ta đâu thể nào sắp xếp mà quyết định xem những cái biến cố những cái thử thách nào nó sẽ ập vào đời chúng ta việc chúng ta có thể làm đó là phải thật là bình tĩnh lý trí, mạnh mẽ và đương đầu. Mình cảm thấy trong phương diện đời sống á, sau khi mà làm một tổng đài viên rồi á, thì mình có thể bình tĩnh và xử lý tình huống ở ngoài đời một cách khéo léo hơn. Bài học thứ ba đó là cách dùng từ. Cách dùng từ của mình đã nâng lên một tầm cao mới mọi người ơi. Mình không biết điều này là tốt hay là xấu ha nhưng mà đôi khi á, nó sẽ xảy ra những cái tình trạng mình rất là bật mình luôn á mọi người chẳng hạn như um, khi mình giao tiếp với những người bạn của mình đi thì mình sẽ dùng ngôn từ một cách thoải mái thôi thậm chí là cục xúc mà có phần vui vui á ừ. cái từ khi làm chăm sóc khách hàng nhiều hôm um, bị liệu á mọi người cái thằng bạn mình ví dụ như một lần á thằng bạn mình hỏi mình là bây giờ quẹo trái đúng không mày dạ vâng ạ à. dạ vâng ạ à ý là một giây trước mình mới vừa chửi nó một giây sau dạ vâng à. trời ơi nó cười vào cái bản mặt mình rồi vụ này tức hơn nữa nè mọi người như mấy thằng trai shipper á mình không đánh đồng tất cả ha nhưng mà có những ông hay dở giọng cha giọng mẹ á nói chuyện như ai cướp sổ gạo mấy ổng vậy xuống nhận hàng nha mà hôm đó mình đang trong ca làm mình xin ra ngoài nghe điện thoại cái mình bị liễu mọi người Dạ vâng ạ, à, anh bình tĩnh giúp em ha. Em đang nhờ ngồi xuống lấy giùm. Bình thường là mình thái độ lại với mấy ổng rồi đó. Thực sự lúc đó là không hiểu sao. Lại như vậy luôn. Bài học thứ tư, đó là trở thành một người có tiêu chuẩn hơn. Bạn mình á, nó cũng làm chăm sóc khách hàng. Nó nói cái nghề này giúp nó hiểu thêm những nỗi vất vả của những bạn nhân viên. Từ đó trở thành một cái khách hàng dễ chịu hơn nhưng suy nghĩ của mình lại khác mình có cái suy nghĩ á là dễ chịu không phải là dễ dãi à ừ cho qua mà bỏ qua cái nhu cầu thật sự của bản thân chính vì cái suy nghĩ này á mà nhiều đứa bạn nói mình thích hợp cho những giai phản diện mình nghĩ về này vì mình đã làm một nhân viên chăm sóc khách hàng rồi á mình hiểu rõ khách hàng họ xứng đáng được hưởng những cái quyền lợi gì từ đó khi mà chọn một cái dịch vụ, một sản phẩm nào đó thì đứng trên cương vị một khách hàng, mình sẽ có tiêu chuẩn của bản thân hơn. Và cũng không ngại nhìn sắc mặt của những bạn nhân viên, cái gì cũng phải rõ ràng chứ đúng không? Tôi bỏ tiền ra thì tôi phải có sản phẩm mà tôi ân ý nhất chứ. Giống như khi tôi mua một dịch vụ, một món ăn, bạn nhờ tôi thông cảm việc quán bạn đông thì ok, tôi vẫn sẽ sẵn sàng ngồi đợi nhưng mà tôi không chấp nhận cái việc á là bạn kia họ tới sau kêu cùng một món với tôi nhưng mà bạn lại dọn món trước cho họ đã vậy khi mà món tôi lên á lại bị sai thì nói thật tôi sẽ không bao giờ ủng hộ cái quán đó một lần nào nữa bài học cuối cùng và cũng là bài học quan trọng nhất đó chính là có một cuộc giao tiếp với chính cái tôi của chính bản thân mình mình hiểu vì sao mà nhiều bạn nam không theo cái ngành là chăm sóc khách hàng rồi. Vì nam giới á, họ thường có cái tôi rất là cao. Và chăm sóc khách hàng á, nói khó nghe chính là một cái thùng rác cho khách hàng chút những cái cảm xúc tiêu cực của họ vào vậy đó. Mình từng đọc một quyển sách tâm linh mang tên là Yêu của tác giả Oso. Trong quyển sách có nhắc tới cụm từ là từ bỏ cái tôi. Mình bị khẩn lại liền mình không biết là mình có nên tiếp tục đọc quyển sách đó hay không Vì nếu mà tiếp tục thì mình phải hiểu cái cụm từ đó đã Mình phải hiểu cái ý của tác giả cái đã Và mình không thể nào hiểu nổi tại sao phải từ bỏ cái tôi Chứ trong khi cái tôi là cái bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa bên ngoài Cũng như không có cái tôi thì làm sao mà chúng ta sống đây Các chị trong công ty á, nói với mình á là đừng có đặt nặng những gì khách hàng nói với mình giả sử như là khách hàng chửi thời đi thì mình có lý do để mình từ chối hỗ trợ ngay từ những phút ban đầu nhưng đằng này sẽ có những khách đó, họ dùng những cái lời lẽ rất là thâm thúy rất là hoa mỹ mà đến khi mà mình nhẩm lại thì mình mới biết là à thì ra là họ đang chửi mình chửi tới mức mà tuổi thân luôn ấy mình còn thấy có chị tại chỗ làm á bị khách hàng chửi tới khóc luôn á mình có cái suy nghĩ á nếu mà tôi không nổi giận chẳng phải tôi không có cá tính sao nếu mà tôi không lên tiếng kêu bạn dừng lại chẳng phải bạn sẽ được nước lấn tới và sẽ càng xúc phạm lăng mạ tôi hơn sao đó là tiếng nói của cái tôi bảo vệ mình khỏi những thứ bên ngoài ha tới đây á thì um, khoan nói đúng sai đi mọi người ha um, chắc là mình xin phép chia sẻ hết cái ý của mình rồi sau đó mọi người sẽ ngẫm nghĩ và có sự suy nghĩ của riêng cá nhân mọi người ha 10 người chăm sóc khách hàng á, thì sẽ có 10 tính cách khác nhau chị đồng nghiệp của mình á, thì sẽ chọn cách im lặng chị nói cứ cho khách hàng chửi đi mình cứ vâng vâng vâng khách hàng chửi rồi khách hàng sẽ mệt rồi sẽ im không ai chửi mãi được tới lúc khách hàng im rồi họ sẽ hỏi là một cái câu á đó, đó là nãy giờ em có nghe chị nói gì không rồi lúc đó mình mới nói là à ý chị có phải là em hiểu em rất tiếc rồi từ từ uyển chuyển dẫn khách hàng đi theo hướng của mình khi mà giao tiếp á thì chúng ta đều sẽ rất là sợ một cái khoảng khoảng không im lặng khách hàng khi mà cứ chửi chửi chửi mà thấy đầu dây bên kia không ai nói à hả gì hết là họ cũng sẽ tự giác họ im cái nghề này rõ biết khách hàng sai đó nhưng mà mình không thể chỉ thẳng vào khách hàng và nói chị sai rồi mình phải làm thế nào đó đi một đường dài để khách hàng nhận ra cái lỗi sai của họ chị nói tới đây mình cảm thấy ừ cũng rất là có lý ha Giống như quy luật của dòng nước vậy đó. Nước mềm mại uyển chuyển nhưng lại có sức làm mòn đá. Lý thuyết là vậy ha. Nhưng mà khi mà vào thực tế nghe khách hàng chửi, nghe từng câu khách hàng chửi á, tức không? Tức, ấm mức không? Ấm mức chứ. Thậm chí thà đó là lỗi của mình đi thì cũng ráng ngồi chịu mà nghe đi ha. Đằng này khách hàng gọi lên gặp bạn trước bạn đó hỗ trợ không được tốn thời gian của khách hàng, khách hàng lại gọi lại, mình là người tiếp nhận cuộc gọi tiếp theo. Thế là bao nhiêu cái bật tức khách hàng đổ hết lên mình. Khách hàng thì chỉ anh không cần biết, anh không cần biết mà cứ xả vào mặt mình thôi. Những lúc như thế này á, mình chỉ muốn nói với khách hàng là anh vui lòng cân nhắc câu từ lại giúp em. Nếu không thì em xin phép không hỗ trợ. Nhưng sau khi nghe những lời tâm sự của chị đồng nghiệp chọn cách im lặng kia thì mình ngẫm nghĩ á Im lặng mà nghe khách hàng chửi á Nó rất là khó Nó tức Nó tức ở lồng ngực nè Nó tức ở cuốn họng nè Nhưng mà cái im lặng đó mà khiến khách hàng đi theo mình á Đó là một nghệ thuật luôn Mình mà làm được cái skill này á Là nhân sinh của mình sẽ có một bước chuyển biến lớn luôn Nói như vậy không đồng nghĩa với cái suy nghĩ và ý kiến của đại đa số người cho rằng các bạn nhân viên chăm sóc khách hàng thì luôn ở vị trí thấp hơn khách hàng cá nhân mình hoàn toàn không đồng ý với điều đó mình thì mình chưa bao giờ có cái suy nghĩ là mình sẽ đặt vị trí của mình lên trên bất kỳ ai đồng thời mình cũng sẽ không đặt mình thấp hơn bất kỳ ai thời đại này chúng ta bình đẳng với nhau mình cần khách hàng thì khách hàng cũng cần mình hỗ trợ ok và đó là những bài học mà mình đã học được trong công việc này. Còn các bạn, các bạn đã học được những bài học gì? Hãy cùng chia sẻ ý kiến ở bên dưới cho mình cùng biết ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Uhm, các bạn hãy giúp mình chia sẻ và đăng ký kênh. Mình cảm ơn ha. Lịch ra video của mình là mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn các bạn vì đã để mình tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hoàng, từ từ, đừng vội nha